vậy thì à, thống kê là tổng hợp lại cái à, nội dung là liên quan đến quảng cáo ở đây mình công cụ thứ nhất là mình dùng cái công cụ Google trong cái hoạt động marketing mình và cái nhiệm vụ của phòng kinh doanh là khai phá cái tính năng mới thông qua Google Location và Google à, uh, 360 đó là hai cái công cụ mới thậm chí có vài công cụ nữa anh em cứ tìm hiểu thêm thì chắc chắn và hy vọng là sẽ tìm được ra một cái cửa mới nào đó để cho vạn Phú Nen gọi là tiếp cận khách hàng tốt hơn ha rồi ok à, kế tiếp đó là cái à, hình thức quảng cáo thứ hai là thông qua các group online các anh em à, bên à, nội bộ của mình có lẽ là đã từng thực hiện cái việc quảng cáo sản phẩm trên các group rồi đúng không các em đánh giá về như thế nào về cái hoạt động này cái hoạt động về group này á, thì thường thường là mình sẽ kiếm môi giới liên kết nhiều hơn thì khách hàng cũng rất khi ít tìm ở các group này tại vì thông tin nó quá là nhiều để khách hàng tìm rất là ít khách hàng mà nhận tiếp cận trực tiếp được mà đa phần sẽ là các ờ, môi giới họ liên kết với mình ví dụ cả kể cả từ Zalo đến ờ, Facebook tất cả các group đăng có đăng nhưng có vẫn có người nhắn nhưng mà 90 phần trăm đến 95 phần trăm mỗi lượt người nhắn cho mình á, <coughs> là muốn rất liên kết chứ không phải là khách hàng à vậy thì khi mà mình đặt chân vào các group mình đang đặt chân vào cái môi trường của các anh em đồng nghiệp đúng không vậy thì à, mình đã đang bước vào đang bước vào cái môi trường mà nơi đấy có những anh em đồng nghiệp nên mới có nhiều anh em đồng nghiệp gọi cho mình cái câu câu ờ, hỏi cần đặt ra vậy là vậy thì mình đi đến môi trường nào đến các group nào để có đối tượng khách hàng nơi nào có khách hàng các group thì đương nhiên có thể là các anh em đã tập trung vào các group bất động sản tưởng rằng nơi đó có khách hàng nhưng không phải đa phần các anh em chuyên nghiệp họ mới chui vào đó đại khái là có tí nghề họ mới chui vào đấy còn dân mà ăn nơ tơ mơ nó không biết cái lúc đó họ không biết họ có biết đâu họ biết là họ họ làm cái gì họ đâu có chui vào đấy làm gì đó vậy thì mình phải xác định những cái dấu ấn của họ ở đâu thì mình đến đó quên có cái bảng thống kê đây đây là những cái mà cái bảng mà à, cái cái bảng mà mình muốn thống mình nhìn vào để để dễ hình dung hơn ví dụ thứ nhất là cái cái cái thông qua các hoạt động này đăng tin này ở những các công cụ này thì hành động của khách hàng ở đây là gì hành động của khách hàng đây là gì ví dụ trên Google thì thực hiện các hoạt động tìm kiếm kể cả trên location trên 360 à, lẫn Google Ads thì đều thực hiện hoạt động tìm kiếm hoặc là 30 ờ, 360 thì không hẳn như vậy nhưng đôi khi họ muốn tìm xem khu vực đó có gì đâm đôi khi chỉ là muốn sự tò mò location chẳng hạn họ tìm cái vị trí của họ gần họ có cái gì mới location mình thấy có một vài một số những tin quảng cáo bất động sản trên location rồi có rồi nha dạ, chứ họ ghim điểm và ừ, click vào thì nó sẽ hiển thị các thông tin trên đó à, có chưa vậy chẳng qua là mình không phát huy nó chứ không phải không có vậy thì cái hoạt động của khách hàng ở đây là gì cái location thì khách hàng tìm đường đi đó là một đúng chưa nào thứ hai là ừ, tìm những tiện ích xung quanh là hai và một loạt những cái vấn đề mà họ cần tìm những thông tin trên Google Location vậy đấy là những cái dấu chân của khách hàng vậy thì khách hàng ở đâu thì mình đăng ở đó chứ đôi khi mình mình mình đẩy vào các group thì đôi khi nó sẽ bị group bất động sản thì gặp anh em đồng nghiệp là đúng rồi vậy thì vậy vào các group mình chọn group nào mới là đúng chọn group nào vậy thì mình phải xác định cái địa chỉ của thể địa chỉ cụ thể các group nào để mình đăng vậy thì theo quan điểm của các em các anh em là khách hàng thường đến đâu để mình đang nói các group nha dấu chân của khách hàng đặt tới đâu trên các group ừ. không phải khách hàng ờ, group nào họ cũng vào vậy ừ. đầu tiên mình xác định là đối tượng khách hàng của mình là ai là những đối tượng có tầm tiềm lực như thế nào thì từ cái đó mình mới định hình ra cái mình biết là khách hàng đi đâu lang thang ở đâu trên online đúng chưa mình phải hình dung ra là khách hàng của mình là đối tượng nào và đối tượng đó thường hay lãng vãng online ở đâu ví dụ nếu là nói online nha tôi là dân ăn chơi tôi là dân có tiền tôi thích đi ăn nhậu thích vào được hưởng thụ các tiện ích của xã hội tôi đến những phòng trà đấy đấy là ví dụ thôi còn online thì cũng tương tự vậy họ là đẳng cấp nào tiềm lực tài chính thế nào cái xu hướng và sở thích kiểu gì mình vạch ra và mình vẽ những cái cung đường mà họ lang thang cái online đó mình phải biết họ đi đâu thì mình mới tìm được họ đúng chưa bây giờ mình chả biết họ là ai nữa thì sao tìm đối tượng hay là mục tiêu Ừ, đối tượng cụ thể đầu tiên muốn tìm được khách thì phải đặt ra những cái câu hỏi là khách hàng của mình là ai <clears throat> trả lời giúp mình câu hỏi đó sau khi xác định rõ đối tượng khách hàng rồi thì bắt đầu mới trả lời, lời tiếp một câu hỏi là khách hàng của mình đi đâu trong thế giới internet này đến đâu à, khách hàng đi đâu đến đâu trong cái internet này và cứ đến đó mà tìm thôi vậy thì đặt một ví dụ vậy ờ, các em có thể phân tích một cái tình huống cụ thể nào đó thôi xem là khách hàng của mình đi đâu trong thế giới online này đương nhiên các bạn xã hội thì mấy ông có tiền tầm 3 tỷ mấy chắc là vẫn đi vào bình thường đúng không nhưng mà mình đang nói cái group thôi mình đang nói group thôi còn còn mấy kia là những chủ đề riêng hồi nữa mình sẽ trao đổi sau vậy thì khách hàng mà ở đâu trong các group khách hàng của mình thì là tất cả tất cả mọi người nhưng mà ví dụ của mỗi ngành nghề đặc trưng cũng có thể là những cái group của những ngành nghề đặc trưng của họ đúng rồi như hội chính xác. mua bán chợ này đúng rồi cũng có thể hội xây dựng nhà đúng rồi thấy là những cái group những, cái group mà cụ thể mà trong cái ngành nghề của họ chính xác tức là có những cái ngành không liên quan gì đến bạn bất động sản hết nhưng mà những group đó là những người mình nhắm đến những đối tượng họ có tiềm lực ví là hiệp hội doanh nhân bọn có tiền không có tiền bọn hiệp hội doanh nhân có tiền chứ câu lạc bộ của tỷ phú nào đó ví dụ vậy là trong online có nhiều cái cái group vui lắm cứ, cứ gia nhập vô đó rồi những cái uh, uh, chợ ô tô những thằng có ô tô khả năng có tiền mua nhà muốn đấy đúng không nào cứ đầu tư mình cứ phải đăng vào bất động sản chi vậy tại vì ở đó là toàn anh em đồng nghiệp với nhau cả <laughs> khách hàng đâu ra vậy là bữa giờ mình đăng trên group mà mình đăng sai địa chỉ thì mình chỉ gặp anh em đồng nghiệp thôi đúng chưa vậy thì bây giờ mình phải xác định rõ group nào là cái group mình cần đến đấy là một vài ví dụ về các group hồi nãy mình có trao đổi Thôi kể thêm một vài lúc ờ, Tuấn mới ờ, thắng ờ, Minh Tập Đoàn Chứ ta vào lúc khỏi cư dân Vinhome rồi Được, ok, tốt mà Hội cư dân Vinhome được Rồi <coughs> Xây dựng mà cũng có, sàn lắp bằng bằng à, Sang lắp bằng, ok Mà đang nói từ công sản lên nó ao cả ao gì à <laughs> đây là đây nó thuộc vào cái cái cái gọi là cái, cái à, luật của cái lúc đó ừ tại vì một số lúc là nó sẽ chạy quảng cáo hầu như là vậy nhưng mà hết là họ là cài đặt trước lúc mà lập nhóm đây là họ cài đặt chế độ những cái tên mà ừ. không phù hợp là thôi thì bây giờ mình phải chơi chiêu chứ bây giờ ví dụ mình phải chơi về ba tin đúng luật thì một tin sai luật xong rồi em quên em quên đấy sorry chủ lúc lại khái vậy đâu vô đâu mình phải lách luật tí mình giả bộ đăng vài tin gọi là tuân thủ đi bắt đầu mới cho mình vô đúng chưa chắc mà lâu lâu ông chưa cho tin sai luật vào nhưng mà cho ào ào vào nó nó cho mình ao hứng rồi vào lúc mà bút uh, du lịch cũng có này mà <laughs> đang không được <laughs> thì à, việc đầu tiên là mình phải xác định là mình thành viên của nó đã thì do đó à, cho vào thành viên và mình hoạt động giống như các thành viên đã để nó thấy cái tiềm năng của mình tại vì nó đâu biết là mình dân ờ, chỉ ờ, xem linh đâu mà nó nghĩ rằng à một đối tượng khách tiềm năng đã xuất hiện duyên cho vào nhóm à ok thế ông này đang về cái ờ, đang mua ô tô đang cần mua ô tô đúng không cũng giả bộ đăng một hai tin ô tô đó Ờ, tại vì nó nó đâu đâu kiểm soát còn tất cả được chi tiết được và mình thấy đăng ô tô à, đăng ô tô có ô tô đúng luật chưa rồi cái sau cũng ô tô nữa xong đến cái thứ ba bắt đầu mình mới đẩy vào à, bên cạnh ô tô còn khuyến mãi căn nhà rồi cũng có chữ ô tô trong đó nhưng mà chủ yếu là chữ nhà to hơn chữ ô tô ha thì đấy là cứ mẹo thôi mà vậy mình cứ đánh trực diện thì nó phải đẩy mình ra phải rồi cái phương pháp thôi à, vậy thì thông qua cái nội nội dung mà quảng cáo vào các group thì mình phải xác định lại group nào có hiệu quả đối tượng khách hàng của mình có vào đó hay không và thứ ba là cách gia nhập group một cách thông minh nhất để tránh bị ong ba cái ý đó liên quan đến cái group anh em nên chú ý một chút đây là cái thể hiện là cái mặt hiệu quả này sau khi mà gia nhập các các group rồi đăng được rồi thì mình cũng phải đánh giá xem là mình đăng có thực sự hiệu quả thông qua group đó không khách hàng nó phải đến từ group đó không để mình rút kinh nghiệm để mình đừng lần sau mình có nên phát huy nó hay không đúng không ạ ví dụ mình đăng lên mà tuần sau mình vẫn cứ thấy im lìm chẳng thấy ông nào phản hồi vậy là mình có nên đăng nhiều quá không À, đại khái vậy mình phải kiểm soát cái hiệu quả tin tặng xem rằng nó ổn hay không đăng tiếp cái hùng hục ngày nào cũng cắm đầu cắm cổ đăng cuối cùng mất cả thời gian của mình vậy nếu cái nào mà hiệu quả mình sẽ đăng nhiều hơn nhưng thực sự ra cái sự hiệu quả ở đây nó còn phụ thuộc vào chất lượng tin đăng của mình nữa chứ không hẳn là mình đăng lên là có vậy thì đầu tiên trước khi mình đăng lên các group này mình phải xác định rằng tin của mình ngon ra hay chưa sản phẩm mình đã cạnh đủ sức cạnh tranh hay chưa nếu không cạnh tranh đừng đăng tốt nhất đừng đăng tốn thời gian của mình thôi bây giờ cũng hơi ớn cái cái mạng mà đăng ảo mình làm thật đó mình, mình ghét nhất cái chuyện đăng ảo đăng ảo nó nó làm nhiễu loạn hết mất hết niềm tin thì đấy là cái bài toán nhức đầu của các anh em đó chứ không phải chuyện đơn giản đâu tại bây giờ mình muốn làm thật thì liệu rằng mức độ tin cậy như thế nào nhưng nếu mình hùa theo họ thì sao <coughs> hùa theo họ đôi khi mình làm mất mình đấy đánh mất mình đấy. thì bên bên cạnh cái hoạt động mà đăng tin online đấy thì mình còn có những cái hiệu quả từ cái hoạt động đăng tin của doanh nghiệp đâm ra cái đó nó sẽ sẽ sẽ là một yếu tố khác thì vậy thì vào group này mình đăng cái gì đăng cái gì đăng thứ nhất là đăng hình ảnh ờ, đăng thông tin sản phẩm mình đúng chưa và đăng gì nữa đăng gì thắng tuấn đăng gì đăng video thông tin ờ, phẩm thì những cái mình có mình đăng vậy vấn đề có là là, là, là có là có sản phẩm rồi đấy các em có sản phẩm đăng đúng ok các em nói đúng tuy nhiên còn một cái một một, một vài cái nữa mà các em nên tập trung hơn nữa đó là gì cái link trang web của mình hoặc link Facebook tại nơi đó nó chứa các thông tin về sản phẩm của tập thể mình thì mình chỉ cần copy cái link đó thấy vào các group thấy vào các trang mà mình đang thực hiện các hoạt động quảng cáo một một trong cái cái gửi đi thì thế nào cũng có một vài cú nick nào đó thì ít nhất là mình cũng có tăng thêm cái traffic cho cái cái trang web cộng thêm gì các hiệu quả bán hàng sẽ tốt hơn tại vì những sản phẩm của anh em mình đã tập trung trên đó rồi đã đăng đã được giải trên đó đã được đăng trên đó trình bày trên đó rồi và khách hàng họ vào đó và họ sẽ thấy được à Tuấn này có đăng mấy tin trên đó thắng mấy tin đoàn mấy tin trên đó ví dụ vậy mấy sản phẩm như đó vậy thì họ tìm hiểu thêm đầy đủ hơn những thông tin cần tìm kiếm vậy thì hoạt động cái hiệu quả bán hàng lúc này sẽ tốt hơn tỷ chẳng qua là cái tỷ lệ tiếp cận khách hàng thông tin tiếp cận được đến với khách hàng nó tốt hơn vậy thì nhiều nếu nhiều cá nhân làm như vậy thì chắc chắn rằng trang web mình sẽ lên đương nhiên là cái trang web nó còn tự nó lên được lý do là chạy marketing còn anh em mình hỗ trợ vào nữa thì cái trang web cái chất lượng trang web sẽ ngon hơn ok vậy là cái hoạt động đăng tin của mình ở đây là thứ nhất là đăng sản phẩm thứ hai là đường ninh ha vào cái hiệu quả thì các anh em phải phân tích và đánh giá cái hiệu quả thông qua một cái khoảng thời gian ví dụ định ra khoảng độ một tuần mình đánh giá một lần đánh giá định kỳ ha ok hiệu quả này nó nói lên được nói cái gì nói số lượng mình sẽ cái này mình thống kê cái số lượng cái phản hồi của khách hàng mình sẽ ví dụ ghi ra là tuần này có mấy mấy cái gọi thông qua các trang này để mình biết được rằng à ông bạn group này nó sẽ giúp mình bao nhiêu khách hàng đúng không một tuần có mấy khách hàng nào đó mình phải ghi nhận lại và nếu có cái vị trí trên thì họ sẽ hỗ trợ sẽ cũng sẽ đánh giá mình phụ mình rồi ok vậy là cái group như vậy rồi vậy cái liên quan group này anh em có cái trao đổi gì không nào cọc cong kiếm này về cái vấn đề rút này thì thứ nhất rút nó, nó nó rất là nhiều nhiều thì rất là nhiều thực sự nếu mà đã đã mình là một thành viên thôi tất nhiên mình phải tương tác mình phải <coughs> làm thành một thành viên quen thuộc thì lâu lâu mình mới bán sản phẩm được hoặc là mình PR marketing ờ, cái thương hiệu cá nhân là mình bán đất thì sẽ nói chung có thể sẽ có người liên hệ nhưng mà mình để mình là một thành viên rồi là mình bi cái bản thân mình trong đó thì sẽ không thể làm nhiều group vậy thì chọn những group mà có nhiều ưu điểm ưu điểm để thực hiện thôi chọn thôi thì lựa chọn lựa chọn càng kỹ bao nhiêu thì cái cái hiệu quả càng tốt bao nhiêu thông qua cái nhóm khách hàng của mình nhìn chung một cá nhân ờ, tham gia khoảng độ chục lúc là ok là ngon thắng này nên tham gia lúc ờ, độc thân này. còn đường tuấn là tham gia lúc máy bay này. tổ máy bay này. phi công như đó phi công hội phi công nói chung là là là, là group thì nhiều lắm tuy nhiên rằng ờ, cái công tác chọn lựa công tác quan trọng trong thực hiện ờ, việc thực hiện quảng cáo của mình nếu mà mình ờ, chọn không đúng cái tự nhiên mất rất nhiều thời gian trong cái hoạt động đăng tin nhưng mà lại không đem lại hiệu quả gì đấy vậy tổng kết lại trong cái cái việc đăng tin trên group nó là như vậy thì thứ nhất là đăng sản phẩm thứ hai đăng đường link và thứ ba phải có cái hoạt động thống kê cái dữ liệu về số lượng khách hàng và thứ tư là tự đánh giá xem là cái cái, cái kết quả đạt được như thế nào <coughs> rồi nội dung thứ ba nữa là <coughs> đăng vào các trang mạng xã hội ở đây nó có gì mạng xã hội bao gồm gì Facebook gì, gì nữa Zalo gì nữa Viber Telegram nhưng mà chủ yếu vẫn là facebook và zalo facebook zalo phổ biến nhất ha tiktok làm sao không chơi luôn hả tiktok chưa ra à tao tao già cũng chơi tiktok trẻ không chơi à tiktok biết sao nhỉ tè o hả tè o tè o tè <laughs> tích đúng không tích tích này tích cờ đúng không? hả? cà có đấy thực ra tiktok này đa phần vào những hoạt động hiện tại giờ nó đang thu hút cái được ừ, khách hàng ấy. Ừ, cái tập trung vào những đối tượng là trẻ trung tuy nhiên là bên cạnh cái sự trẻ trung đó thì cũng có rất nhiều vậy là tuổi thì già nhưng mà cái tư tưởng còn trẻ là vẫn họ vẫn tham gia cái bản thân anh lâu lâu anh cũng vào tí cho vui à, vào tí cho vui thôi chẳng qua là cái cái gọi là cái thấy nó khá thú vị nó khá thú vị dẫn đến là mình thấy rằng là đôi lúc mình căng thẳng thì mình giải trí một chút cho vui điển hình hoặc như em bà xã anh ngồi cứ nằm ở giường cầm cái điện thoại cười một mình vậy đó <laughs> vậy thì vấn đề cái ở chỗ nào cái hiệu quả <coughs> chưa hẳn rằng trong tiktok không có hiệu quả trong marketing bán hàng bất động sản chẳng qua mình chưa thử chưa thử vậy thì mình cứ thử mà xem thay vì mình ngồi, ngồi đó mình mình mình mình làm những hoạt động vô bổ thì mình cứ thử mà xem biết đâu đó lại là một cái kênh tốt cho mình thì sao nhưng mà thử như sao cái cách thử nó không phải là mình mình thử một cách gọi là nó thiếu chất lượng nếu thiếu chất lượng chắc chắn sẽ không có kết quả tức là thằng tiktok cái bản chất của tiktok là các video ngắn đúng không và nó phải gây hài chút à. cái này nó đánh theo cái group của cái nhóm của mình cái nhóm của mình mình tạo một nhóm tiktok về và mình ông thì chuyên quay ông thì chuyên soạn nội dung nọ kia đại khái vậy cùng nhau mà thực hiện một kỹ năng đôi khi nó cũng tạo ra sự thú vị chứ thú vị nâng cấp bản thân mình mà đúng không ít nhất là mình tiếp cận một kênh mới trong trong anh và có thể rằng ờ, mai mốt cái cái cái cái, cái group đó nó lại lại lại lôi kéo rồi sao đó. vấn đề là mình có đủ gọi là nhiệt huyết để mình thực hiện cái, cái việc mà quảng cáo trên cái công cụ mới này không nhưng mà rõ ràng là số lượng người tham gia mạng tiktok này càng ngày càng tăng và điển hình nhất là cái ông bạn Mỹ đang còn muốn mua lại cái tiktok này của Trung Quốc mà ông ông bạn Trung Quốc còn kèn cửa nhiều khi gần xung muốn bán Đấy. bởi vì cái giá trị của nó là có giá trị nó rất, rất lớn và rất tiềm năng từ cái sự tiềm năng đó ta nhìn thấy một những mỏ vàng ở trong đó và rõ ràng nếu trong tương lai thì cái tiktok này cũng không hề đơn giản không hề đơn giản vậy thì ờ, tại sao mình không thử thử phát chẳng mất gì vấn đề là mình vạch ra những cái công việc để mình tạo dựng nó tạo lập nó thì lúc đấy mình sẽ có thể xây dựng được một cái kênh quảng cáo nó tương đối hiệu quả cho nhóm của mình cho cái team kinh doanh mình <coughs> vậy thì cái cái hiệu quả thể hiện thông qua việc quảng cáo trên các mạng xã hội này như thế nào rồi các anh em nói sơ về cái hiệu quả đạt được không bữa giờ các anh em đã quảng cáo trên Zalo với Facebook vậy cái hiệu quả nó đạt được đến đâu <coughs> Facebook và Zalo thì có người ta biết đến là mình đang làm cái đó mình đang làm ở trong lĩnh vực đó còn về cụ thể thì chưa mang lại khách hàng nữa một là một hai khách người ta sẽ quan tâm là mình biết biết là mình đang làm trong lĩnh vực bất động sản rồi khi người ta có nhu cầu về bất động sản có thể người ta sẽ hỏi về ý kiến của mình hoặc nếu mà cụ thể hơn thì người ta sẽ có thể nhờ mình tìm sản phẩm rồi bây giờ mình ờ, mình phải xác định này muốn có hiệu quả trong quảng cáo đầu tiên mình tách ra hai thằng nha nhưng mà đầu tiên là có ba thằng nhưng mình sẽ xét thằng Facebook Zalo là hai công cụ phổ biến trước thằng Facebook nó cho phép mình làm điều gì cho phép mình làm điều gì mình phải xác định là mình có thể quảng cáo được đến đâu thằng Zalo nó cũng cho phép những cái giới hạn của mình và Facebook cũng thế vấn đề là mình khai thác cái giới hạn của mình như thế nào rồi vậy thì vì cụ thể hơn là ông Facebook ờ, Facebook cho phép mình kết bao nhiêu bạn 5 à 5 ngàn 5 ngàn người đúng không ừ. lớn chứ ông Zalo cho phép bao nhiêu vậy nếu kết đủ lượng cái lượng này thôi là tổng cộng là anh em có bao nhiêu hai ông bạn này thôi đã cho mình 7 ngàn rồi chưa nói ông bạn tiktok nớn không nớn xong nớn có cái này anh em có chịu làm hay không thôi hôm đó anh nghe thắng hỏi là ừ, quảng cáo ở đâu hiệu quả đó đó bảy ngàn khách hàng cho đủ hiệu quả chưa khách mà ừ. À, hai khách trên à, zalo không à hai ừ? khách mà em đi dẫn đó trên ừ. zalo ừ. của em trong zalo của em danh sách những người đại gia nhiều lắm lúc trước em lưu số chủ nhà khách hàng tương tác chính xác nói túm lại là nó cho phép mình kết nối khá khá nhiều khách hàng nhưng vấn đề cách thức để kết nối cái vấn đề đây là cách thức kết nối chứ không phải là bây giờ mình mình một người lạ mình gửi zalo người ta có kết nối không có có kết bạn mình không ít đúng không tỷ lệ thấp đúng không ừ. vậy thì cái công tác những cái công việc cần làm là cái gì để người ta có thể kết nối được một cái số lượng khách hàng lớn đối tượng tương đối tiềm năng tương tiềm năng ví dụ xem bây giờ mình không có nhu cầu về mua đất thì mình ờ, ông bạn nào đó bán đất mua chào đấy mình mình có có sẵn sàng kết nối không muốn bởi vì mình cảm thấy phiền đúng chưa vậy việc đầu tiên phải xác định đúng đối tượng khách hàng có nhu cầu thông các thông qua các hoạt động mà bán hàng của mình nhé tích lũy dần lên bây giờ có thể chưa nhưng đến một lúc nào đó cái danh mục của mình nó sẽ dày lên danh mục khách hàng nó dày lên và đôi khi mình chỉ cần đăng một phát trên Zalo cái tự nhiên có 2.000 khách hàng đang theo mình đang follow mình mình tưởng rằng không hiệu quả nhưng thực sự 2.000 khách hàng đâu phải mình đơn giản đâu ừ. chứ sao nữa nhưng anh em mình đang rất lãng phí một cái môi trường mà thằng Zalo nó tạo ra để giúp cho mình thành công trong cuộc đời của mình đúng chưa đang lãng phí một cái môi trường còn ông bạn Facebook thì anh em mình cũng đang lãng phí một cái môi trường cực rộng tới 5.000 khách hàng có thể cho được được kết nối nhưng cụ thể nhất ông bạn sao hai ngàn đó mà mình khai thác hiệu quả thì cũng khủng khiếp lắm rồi. nó cũng đủ để cho anh em mình thành công chứ chưa nói đến thằng Facebook chưa nói đến thằng Facebook vậy cái vấn đề ở đây nó là gì nó là cái cách thức làm việc cách thức để quảng bá cách thức để quảng cáo trên Zalo Facebook và TikTok chứ không phải là công cụ nó có hiệu quả hay không sau khi mình đã kết bạn tốt rồi các tin tăng sản phẩm tốt mình đẩy lên đều đặn đương nhiên có những những khách hàng họ sẽ follow nó tại vì họ là tiềm năng nên họ follow chứ họ không đúng cái ngành nghề họ ao này họ hủy kết bạn này đúng không tại vì làm phiền nhưng nếu mà thỉnh thoảng mình lại đưa những thông tin về bất động sản tại vì tin đăng của mình là đăng trên cái cái cái cái cái, cái trang của mình thôi thì ở những người đã được kết bạn sẽ nắm ngay được thông tin đó đúng chưa nào vậy thì công việc của mình là gì nếu đối facebook zalo thì tương tác và kết bạn ừ cụ thể đương nhiên là chắc chắn phải tiềm năng rồi bữa giờ các anh em mình có ai làm vậy không có em hay đọc ờ, có... báo số chủ nhà đó ừ. em gọi lên thì các bạn người ta gọi số hồng qua tương tác giả bộ đi mua nhà đó thằng nào bán nhà là có xu hướng mua thằng nào bán đất là có xu hướng bán thì những người bán à. người bán rồi thì rồi tiếp mà vậy thì đấy là một trong những cách để mình có thể à. kết bạn với một đối tượng nào đó thì chủ nhà cũng là khách hàng thôi chứ đâu rồi vậy là mình phải xác định cho mình cái phương pháp kết bạn ha, xây dựng cho mình cái phương pháp kết bạn hiệu quả cái vấn đề của mình là là chỗ đó đó vấn đề của mình là chỗ đó đó là xây dựng cho mình phương pháp kết bạn hiệu quả <clears throat> nếu được thì cứ chia sẻ cùng anh em cho nó nâng cao lên hiệu quả của tập thể của mình đúng là khi mình có đối tượng có dữ liệu sau 3 4 tháng 5 6 tháng ví dụ các anh em được 5 700 khách hàng thì thực sự đấy là một cái thành công <coughs> đó là một thành công năm bảy trăm khách hàng nghe thì có vẻ lớn nhưng thực tế mỗi ngày mình chỉ hai ba khách thôi là một sau một tháng có trăm rồi ba khách được ngày tháng trăm không 6 tháng thì 600 <coughs> một năm được ngàn hai hai năm là không còn chỗ lưu nữa còn zalo đúng chưa nào còn muốn nữa cũng được phải trả tiền thêm ông ấy vẫn cho mình nộp thêm chứ không phải giới hạn nhưng mình phải trả thêm thêm tiền để mà trả chi phí cho họ để mà tăng thêm cái lượng khách hàng Đấy. vậy thì đầu tiên hãy tận dụng hết những cái nguồn tài nguyên mà ông bạn Zalo ông ấy hào phóng giúp đỡ mình nha mình dùng từ ông ấy hào phóng giúp đỡ cho cho mình để cho mình thành công trong trong trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình hãy tận dụng hết nó cũng tương tự như bạn Facebook sau khoảng độ vài tháng cỡ nửa năm thì khỏi cần nói anh em chắc chắn sẽ ghi nhận được những kết quả đồng ý không yeah, dạ, 600 khách hàng này tháng mình chỉ cần hốt đến ba ông thôi cần hơn nhiêu đó thôi cần gì nhiều đúng không ba ông tỷ lệ bao nhiêu phần trăm chưa được ờ, mới được ờ, ờ mới không tới năm phần trăm quá thấp ừ. nhu cầu thật chứ sao nữa thì đây đây là một cái kênh thực sự hiệu quả nhưng mà đôi khi anh em mình đã chưa khai thác đúng mức cái giá trị của nó vậy thì anh em mình chỉ cần sử dụng những cái gì đó nó nó gần gũi nhất với mình thôi không cần phải đi tìm tòi chi cho xa xôi cho mệt mỏi những cái giá trị sống ngay bên mình ấy đồng ra hãy tìm mà gần xung quanh mình thôi đủ để chiến đấu rồi nhưng cái cách thức mới là quan trọng để nâng cao cái hiệu quả mới là quan trọng vậy thì cái công tác đăng trên các mạng xã hội này cái hiệu quả nó sẽ thể hiện thông qua cái gì thông qua như nào tương tác với khách hàng vào cái bình luận bình luận của tin đăng dưới với lại những tin riêng nữa điều đầu tiên hiệu quả là giới thiệu bản thân điều đầu tiên á nó nó phải thể hiện được thông qua số lượng cái đối tượng được kết bạn mới việc đầu tiên nó phải đánh dấu đầu tiên những bước đi đầu tiên như vậy mỗi ngày có bao nhiêu cái đối tượng khách hàng tiềm năng được thêm vào danh bạ của mình chứ chưa nói đến chuyển hóa thành thành thành bàn thắng chưa nói đến cái chuyện là mình truyền thông như thế nào mà hãy đánh dấu những phiên gạch đầu tiên những bước đi đầu tiên đó là số lượng thành viên được kết bạn thành công Đấy. đây là cái cái câu mà then chốt nhất trong cái, cái việc mà tương tác liên quan zalo facebook và tiktok cũng vậy nó có một cái điểm chung có một điểm chung đó đều là cái hoạt động kết nối vậy là cái hiệu quả của cái việc quảng bá trên các trang mạng xã hội nó được thể hiện thông qua cái số lượng thành viên được kết bạn thành công vậy thì sau một cái khoảng thời gian các anh em sẽ tự đánh giá thì các anh em sẽ hiểu được rằng cái giá trị của cái công việc mình nó đạt được đến như thế nào khi mình có một cái danh mục khoảng độ năm sáu trăm khách hàng thôi thì mình thả một tin lên cái có mấy trăm khách hàng tiếp cận ngay sướng được quá ngon chứ nhưng mà cái hờ hững của mình là gì quên đi cái tiềm năng sẵn có của thằng Zalo và Facebook có hoặc nữa là mình chưa thực sự tập trung nó đúng không vậy thì kể từ thời điểm này anh em cố gắng khai thác tốt những cái công cụ những cái tiện ích của những cái mạng xã hội mà các ông lớn trong cái mạng này họ đã giúp cho mình đã cung cấp cho mình thứ tư là cái nội dung các tin đăng trên các trang báo báo tin tức ấy, báo online ấy, cộng thêm các trang rau vặt thì với các trang rau vặt là ví dụ trên trang bất động sản.com mà anh em mình hay đăng này trang chợ tốt này thì đấy là những cái trang mà gần như là tất cả anh em bên môi giới đều đăng đúng chưa vậy thì đương nhiên là các trang trước đây nha chắc chắn những cái trang nó có hiệu quả người ta mới đăng nếu không hiệu quả người ta sẽ không không không không đăng nhiều như thế vấn đề rằng thời điểm này nó có thực sự hiệu quả hay không đây là trước đây nhé trước đây hiệu quả mình phải khẳng định rằng nó hiệu quả nó có đổ tiền để nó quảng cáo nhiều để để cái trang nó lên nó hiệu quả chứ nhưng vấn đề trong một cái thằng chợ tốt nó có biết bao nhiêu ngàn sản phẩm đang trên đó vậy thì khách hàng vào đấy họ cũng đụng chạm rất nhiều và tỷ lệ mình gặp khách hàng nó sẽ phụ thuộc vào cái số tiền mình bỏ ra đúng chưa nếu mình đăng tin vip thì nó lên trang đầu đăng tin cực, vip thì lên trang trang gọi là banner đúng không rồi đăng tin mà nó giúp cho mình gọi là uh, làm mới hàng ngày thì lại là cái số tiền càng cao nữa nhưng mình có tiền như vậy để mình đăng không còn nếu không có thì mình cứ chịu khó mình cứ rơi tuột tuột xuống đang vừa vừa mới đăng chừng chừng 5 phút bắt đầu rơi rơi tỏi rơi mãi bên dưới bởi nó có mấy ngàn khách hàng đăng theo mỗi ngày thì vậy thì mình ở trang bao nhiêu mình hiểu rồi <laughs> mình nói thẳng là mình vừa đăng chưa đầy 10 phút thì nhiều khi nó đã đến trang thứ 10 rồi bởi vì nó còn ưu tiên cho mấy thằng trả tiền nằm trên trên vậy nếu mình không có tiền đăng vào đó chưa chắc gì hiệu quả mà mình đang có tiền ít cũng chưa chắc hiệu quả mấy đúng là tiền ít chưa chắc hiệu quả mấy bởi vì thằng tiền nhiều càng nhiều nó càng nằm trên vậy thì mình có phải đối tượng tiền nhiều không không mấy thằng khác cơ nó mới tiền nhiều vậy nó là được thằng được thằng ờ, thằng thằng, thằng chợ tốt nó ưu tiên nó được thằng bất động sản.com vào vài trang cho mạo cho giao vặt khác nó ưu tiên nó nắm tiền nó được ưu tiên nó được ngồi ghế trước vậy thì thôi những cái nơi đó thực sự là những nơi hiệu quả bởi vì nó là những nơi uy tín và chuyên tuy nhiên hiệu quả với người có tiền chưa chắc hiệu quả với người ít tiền vậy thì mình xác định rõ cái gì vấn đề là gì vậy thì nếu mình chấp nhận bỏ tiền chấp nhận đẩy cái sản phẩm này bằng mọi giá thì mình mới vào đấy đúng chưa nào ờ, về căn bản thì nó vẫn hiệu quả à. thì cũng như tất cả những khách tháng vừa rồi qua thì bên bộ phận marketing không hỗ trợ nên Hồng Nguyên Trang cũng chỉ đăng tất cả những trang cao vật thôi và khách hàng hoàn toàn đến từ những trang đó khách hàng mới hoàn toàn đến từ những trang đó nhưng mà mình có trả tiền không có, có à vậy ok vậy có trả tiền là được có. tức là mình còn xác suất còn nằm ở trong nhóm trả tiền dạ. còn ờ, không có trả tiền thì nó gọi là đang 10 phút nó chạy dưới dạ, dạ, nhưng mà em, à, em đang miễn phí đây đâu có ai gọi đâu hồi trước đây nha cái thời anh làm trang bất động sản.com vn này ấy, anh đăng lúc ấy thì gần như nó không tính lấy tiền không lấy tiền trang trang tăng đăng thường với tiền nó chỉ tăng tin tiếp thôi nhưng mà lúc đấy là đăng nó cũng cũng hiệu quả lý do là số người đăng tin lúc nó ít lắm nó ít dẫn đến là mặc dù thăng thường như trang mình vẫn chỉ độ trang thứ hai thôi đấy Đấy, tụt tốc độ mà mà bị trôi tim nó chậm lắm với thêm nữa là mình chơi theo bài là trôi thì trôi kệ mày tao vẫn lại đăng tiếp sáng tao đăng trưa tao lại đăng mình canh giờ của cái đối tượng mà họ họ, họ lướt tin thì mình đăng ví dụ họ thường đăng à, xem tin sau khi mà họ ăn sáng ngồi uống cà phê thì mình đăng sớm đầu giờ chiều thì mình biết là cái bọn dân văn phòng nó cũng uh, trước khi đầu giờ làm việc họ cũng hay ờ, hay hay xem thì cuối giờ trưa mình đăng đấy mình chọn cái thời điểm mình đăng cho nó phù hợp ừ. buổi tối thì cũng vậy tức là mình chọn cái thời điểm cho phù hợp và lúc cái công tác của mình là gì chịu khó giải tìm nhưng mà có phương pháp có chọn lọc chứ không gãi hoài nó cũng chẳng có có hiệu quả gì Bây giờ anh cần miễn phí chỉ cho đang hai tin một ngày <laughs> cái vấn đề chỗ này hồi xưa nha đánh anh kể cái quá cái cái cái cái, cái, cái, cái quá khứ mà anh các em nghe để các em hiểu thêm một cái quá khứ anh tí xíu mà chưa chắc áp dụng được cho bây giờ nhưng thôi kệ anh cứ kể hồi xưa anh mở một lúc lên khoảng ba chục tin cái trang đồng thời anh mở trên máy tính anh mở khoảng ba chục trang đăng nhập vào khoảng ba chục trang đồng thời một lúc anh mở một loạt như vậy anh mở một cái uh, trang web lên có tin đăng đầy đủ thông tin mọi dữ liệu của tin đăng nó nằm ở trên đó và anh đăng nhập đông loạt ba chục tin đăng và anh giải một phát ba chục trang copy paste copy paste copy paste copy paste nằm liên tục như vậy giải về cỡ đó anh không biết à, anh em giải giải kiểu gì nhưng mà anh giải là giải cỡ đó anh mở một chút, một phát mấy chục tin đăng mấy chục trang các nào giải nhanh chưa? Ừ. Vậy tại sao giờ không? Giờ Hả? Giờ nộp tiền phải chọn những cái à. <laughs> trang. Giờ em nào tiền hết. Em là mình phải lựa chọn những cái trang mà mình thấy uy tín mình ờ, rồi. mình đăng thôi chứ không phải miễn phí như ngày xưa. Ngày xưa là không ừ. miễn phí nhiều thì mình cũng đăng ký khoảng tầm hai chục hoặc hai năm trăm web gì đó. Mình chọn khoảng ba tên, mỗi trang mình gấp ba tên lên là nó tải đều là nhưng mà sao bây giờ mất phí giờ là tính phí ngay cả những cái trang mà đô thị chẳng hết hay những trang gì mất tiền không có ừ. trang nào phí thì thực ra thì bọn nó xây dựng ra để nó kiếm tiền mà cho mấy ông đăng miễn phí một giới hạn là thôi ừ. thử không phải là thử mà nó cái trang là tốt ừ, nó nó, nó đẩy trang thôi mà không ừ. phải vì là đăng ít tại vì nếu mà đăng nhiều có hiệu quả thì chắc chắn sẽ đăng chắc chắn sẽ lại mà tại vì sau thống kê nó không hiệu quả đúng rồi vấn đề là cái con cái nhiều hơn chứ còn thời gian để giải thì nó quá nhanh tất tất cả một đã soạn sẵn rồi hình ảnh có sẵn copy paste cái chuyện đó nó rất là dễ dàng ừ. nhưng mà sau một thời gian thống kê thì những cái không hiệu quả mình không làm cái miễn phí nó thật sự không hiệu quả nó không mang lại khách hàng của mình thì mình không làm thì ờ, ở thời điểm này mới vậy mới nói là ờ, chưa chắc nó đã có hiệu quả thời điểm này mới được không tại hồi xưa mình đang xuống đăng giải một lúc thì mình chỉ cần search google phát là là là, là, là thấy tin của mình ngay lập tức mà gọi chỉ cần bán đất thủ đức một phát là tin mình hiện lên lên ngay À. Nên hôm nay đi á Hôm nay đi đăng đất ở bên Tâm Bình Khách đầu tiên Người <coughs> đó thì đăng tên thì gọi lên tồn Gọi nhiều khách Cứ một ngày mình ít nhất phải năm nó cũng gọi từ khách Gọi là hỏi đất Rồi vậy thì cái hiệu quả đăng tin đối với các trang giao vặt và các trang báo nó cũng tương tự mình sẽ chọn lọc ra một vài kênh hiệu quả nhất để mình tập trung đó chứ không thì mình thật quỹ thời gian của mình đôi khi cũng nó cũng hạn hẹp mà mình làm quá nhiều công tác đó và những cái mà hiệu nó không kém hiệu quả thì rõ ràng mình đang lãng phí thời gian của mình Đấy. vậy thì cái cái công tác đăng tin này là mình cần chọn lọc nha chọn lọc vài trang hiệu quả nhất mà theo cái hoạt động thống kê của mình của cá nhân mình mình cho rằng nó hiệu quả ok mình tiếp tục Đấy. rồi tiếp theo nữa là gì cái sự hiệu quả này nó thể hiện thông qua cái gì qua gì à, số lượng khách hàng xem là một số lượng khách hàng tương tác là hai vậy thì nếu có những cái cái đó thì mình hiểu được rằng là kênh nó có hiệu quả xem tin hoặc tương tác ha. rồi đây là tất cả những cái công cụ online à, gọi là được ưa chuộng nhất trong tất cả các giới kinh doanh chứ riêng gì bất động sản nhưng mà đặc biệt với bất động sản thì đa phần là cũng đi theo những cái nối này thôi cái con đường này thôi tuy nhiên rằng sự khác biệt nó không phải là ở con đường mà ở cách đi đôi khi mình lạng lách một chút mình khi mình à, đi thì mình có những tạo những sự khác biệt trong những tin đăng một chút thì nó sẽ tạo một sự chú ý ví dụ cái chất lượng hình ảnh của mình nó được trình bày tốt hơn được chọn lọc tỉ mỉ hơn tin đăng của mình đủ hấp dẫn và đủ sự chân thành trao vào từng cái tấm hình đó thì khách họ sẽ đón nhận họ cảm nhận được điều đó nên nhớ là những cái yếu tố cảm xúc yếu tố cảm xúc nó sẽ xuất hiện khi người ta xem tin nếu các anh em không để ý yếu tố đó thì vô tình anh em mình bỏ quên một cái yếu tố cảm xúc trong cái hoạt động đăng tin của mình đi kiểu nhanh hơn hay là đi kiểu nhanh hơn thật sự tin đăng nó mang lại ấn tượng với khách hàng hay không đúng là sự chân thành nó rất là quan trọng thật sự nơi khi mình bán ở phân khúc này tại vì một khi khách hàng tìm tới mình là gần như là khách hàng nó <coughs> ok khách hàng đang có nhu cầu cái sự chân thành nó thể hiện thông qua cái sự nỗ lực để trình bày một cái tấm hình cho nó đẹp và thông qua một cái sự gọi là thể hiện câu từ trong nội dung tin đăng người ta đọc người ta cảm nhận được điều đó khi nào mình đọc lên mình giả mình là khách hàng mà mình cảm nhận được cái sự chân thành trong trình bày trong truyền đạt thông điệp của mình thì khách hàng họ cũng sẽ cảm nhận được điều tương tự vậy thì yếu tố này là yếu tố quan trọng để giúp cho mình gặt hái được những hiệu quả tốt trong cái, cái hoạt động đăng tin online bởi vì với những một một một gọi một rừng tin mình phải nói dùng từ một rừng tin trôi qua cuộc đời của mỗi con người mỗi ngày thì chỉ có những tin để lại ấn tượng mới giúp cho họ dừng chân để ngó thôi đúng chưa cái đó đương nhiên mà mình cũng vậy đàn con trai thì mình nhìn thấy một cái hình ảnh nào đó mà nó đẹp đẽ ờ, gọi là tạo ra một cái cảm xúc nào đó ok dừng lại dây lát để mình ngó đúng chưa nào thì hoạt động đăng tin tương tự như thế ai cũng đăng cả ai bán đất cũng đang hết vậy cái tin đăng nó chỉ có giá trị khác biệt khi bản chất tin đăng nó chứa ẩn sự khác biệt trong đó chứa ẩn sự khác biệt trong đó còn không làm được điều đó thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ có sự khác biệt ok anh em có uh, câu hỏi hoặc những cái trao đổi gì liên quan đến tin đăng con này không ạ về vậy thấy nhà pin đang cũng có thể là do em ờ, nói hành văn ờ, nói cảm xúc ở trong đó nó chưa được nhiều thì có thể ừ. thực ra thì thực ra thì ai cũng vậy thôi ban đầu mình chưa bao giờ thể có thể hoàn thiện được ngay đâu và mình muốn xoáy đến cái gì ví dụ bốn năm nội dung này mình tập trung à, mình trao đổi đây nhưng nếu mình cảm thấy rằng cái nào là thế mạnh của mình mình phát huy không nhất thiết là phải chơi toàn bộ tất cả những gì mình trao đổi đây không nhất thiết nhé mà mình sẽ cảm nhận rằng cái nào là thế mạnh của mình hãy chơi tập trung vào nó ví dụ mình thích thằng Zalo mình cứ tích cực kết bạn Zalo mỗi ngày luôn đúng chưa mình đẩy mạnh cái cái sở trường của mình lên hoặc là những cái mà mình cho rằng hiệu quả nhất của đối với mình đôi khi mình chỉ phát huy hai công cụ thôi là đã ngon rồi chứ không cần phải làm toàn bộ nhưng mà bên cạnh đó thì có một cái liên quan đến cái link của ờ, của web này đó nó sẽ giúp cho quảng bá toàn bộ những sản phẩm trên đó à, thì đại khái phải chú ý những cái đó thì anh em mình cố gắng áp dụng ít nhất là hai cái mà một cách hiệu quả có phương pháp bài bản trong cái hoạt động marketing của mình mình tin rằng một thời gian nó sẽ sẽ cho các anh em một cái kết quả tốt rồi với đây là cái hoạt động đăng tin online vậy thì còn offline thì sao là mình phải trình bày offline thôi nhỉ chẳng quên rồi ok vậy chỉ bày thêm cái phần offline đăng một cái tin offline à sorry <laughs> một quảng bá về sản phẩm offline offline thì uh, mình thực hiện thực ra cũng có rất nhiều cách có nhiều cách lắm vấn đề cái là mình làm cái gì thôi ví dụ hiện tại giờ là các, anh em hay thấy anh em nó để cái bảng nó ngồi tại bảng đúng chưa đấy là hoạt động thường thấy với con chín này cái hoạt động nó khá hiệu quả nha <coughs> tại vì sao các anh em online cứ kéo khách thoải mái về khách nó lòng vòng lòng vòng vào thủ đức ở quận 9 nó xem cuối cùng ông offline ông hốt tức là ông đó chỉ dăm cái cái lưới ở tại chỗ hồng đơm thôi nhiều lúc có tâm lý sợ được thằng này tin à, thằng này đâm à, lên này chưa chắc sự thật phải đi xem thực tế yeah. vào gặp mình thấy chỉ lô đất ở ngay đây luôn dạ. yeah. có sổ ấy thế hóa ra là mình mình làm offline đã cuối cùng thằng khác đầm mất gầu thật ngoài hàng dạ. đó và đấy đây là cái cái cái cái hoạt động thường thấy mà anh em mình chắc chắn thế nào cũng phải trả giá cho chuyện này rồi cũng ờ, kéo thậm chí trả tiền mời khác sơi dùng chọn cái cách làm của mình thôi à đúng rồi thì mình cái, cái mình cảm thấy cái cách làm nào nó hiệu quả thì mình làm chứ không không nhất nhất thiết là cái chuyện là kéo khách đó cho người ta nếu mà khi mình cái sản phẩm của mình tốt thì căn bản ok anh cứ đi thoải mái khi mà mình cho người ta đi thoải mái thì chẳng qua nếu mà sản phẩm mình tốt rồi nó nó cũng đang một phần góp của mình góp thúc đẩy <laughs> cái, cái tốc độ bán hàng của mình này. chính xác đấy là một cái quan điểm đúng vậy thì mình có quảng bá mình có cho họ kéo họ xuống đây nhưng nếu như sản phẩm mình bị yếu điểm thì nguy cơ rất khách nó sẽ cao vậy đấy là lý do tại sao mình phải tập hợp cái cái bộ sản phẩm là lý do đó chứ không có bộ sản phẩm thì anh em mình hoài công và vô ích hoài công và vô ích nha nên nhớ điều đó nếu anh em mà không chuẩn bị được bộ sản phẩm thì tốt nhất đừng có đăng tin đừng thì cho lãng phí tiền à không thì đương nhiên rồi tức là mình đang nhấn mạnh cái tầm quan trọng của sản phẩm thôi dạ. nhưng sản phẩm bộ sản phẩm của mình thì mình phải khẳng định là chất lượng mình mới chiến đấu còn ví dụ mình bản thân mình là doanh nghiệp mà mình cảm thấy rằng sản phẩm không chất lượng thì mình phải làm sao cho chất lượng Đấy. điều chỉnh nó để cho chất lượng ừ. rồi vậy thì cái hoạt động đăng tin off, à, à quảng bá offline của mình à, à, của thiên hạ đi mình nói về của thiên hạ trước nó thể hiện thông qua các hoạt động ví dụ như là răng băng rôn đó là một đó đối với các dự án hoặc các công ty rồi thứ hai là cắm bảng và trực chiến ngồi một cái một cây dù và một cái bảng đấy đúng không một cái dù và một cái bảng vừa cà phê vừa chờ khách online gọi vừa đón khách offline bắt bỏ lại đúng không cái hoạt động săn mùa lạc ở chỗ này chứ đâu và có những hoạt động săn theo kiểu bầy đàn tức là không phải một mình mình săn mà chơi săn theo kiểu ờ, tập thể đi hẻm nào cũng chết với bố đấy thằng hẻm này có một thằng hẻm kia một thằng nhưng tất cả cái nhóm đó là của nhau hết săn theo kiểu đó khó thoát lắm <laughs> <laughs> tức là ở đây mình mình phải định, định hình ra những cái cách săn đôi khi mình họ không nói mình đâu vào lưới ừ. đôi khi họ không nói với mình đâu nhưng mà ngấm ngầm sau đó thì có những hoạt động săn bò lạc theo kiểu gọi là gọi là đánh bốc như vậy đi cửa nào cũng trên vậy thì mình định hình được là cái cách đánh offline của thiên hạ có thế rồi vậy bây giờ mình có làm được làm giúp họ được không anh em mình có ngồi bán bảng được không ừ. rồi anh em mình có làm cái gì đó được không và cái gì là cái hoạt động offline hiệu quả nhất đó, đó, đó. cái câu đó mới câu cần anh mình trả lời đó cái hoạt động nào là hoạt động quảng cáo offline hiệu quả nhất và phù hợp với điều kiện của mình nhất rồi thử xem phân tích thử xem vị trí đó là một cách ví dụ mấy cái dự án mà ngồi ở đó thì rất là tuyệt nhưng ngồi đặc biệt là ngồi theo group ngồi mà ngồi theo cảnh cảnh dạng group mà đầu tư một chút anh ví, ví dụ có một dự án mới là anh sẵn sàng thuê cho mấy anh em một cái container ngồi tại chỗ luôn đấy là ví dụ ví dụ nhé còn ừ. Ờ, đấy là một trong những hoạt động mà bò lạc nó cứ tới và và thôi thì mình cứ hốt thôi nhưng mà tùy cơ bản ứng biến trong kinh doanh thì nó còn là cái biến nó cũng đa dạng lắm dẫn đến là tùy những cái thời điểm và những tùy những môi trường để mình đưa ra quyết định cho nó phù hợp với vậy sản phẩm của mình thì mình mình lấy như vậy chắc chắn sẽ không hiệu quả mình, mình mới không làm thôi đúng rồi vậy thì bây giờ với cái điều kiện hiện tại giờ mình có những nhóm sản phẩm đi vậy thì mình làm cách nào sản phẩm cái sản phẩm của mình bắt đầu tìm à, ngồi cũng là một cách rất tốt mình mình mình khẳng định là cái cái hoạt động ngồi tại chỗ nó rất tốt chứ mà không tốt đâu nha tại vì mình đánh giá là một số anh em ở quận chín họ ngồi cũng hiệu quả lắm tuy nhiên là ừ, đó là một cách đó là một cách còn cách thứ hai anh em thấy chắc thấy hằng hà luôn là cũng thấy ghi, ghi, ghi, cái, cái cái thông tin về bán đất ở đầy trên các con cái đực cái tường ấy các những cái, cái nói chung là tùm lum ở trên đường Ừ. thì thực ra cái hoạt động này nó không có tốt đẹp trong môi trường nó nó không tốt đẹp trong môi trường nhưng mà phải thừa nhận rằng cái cách đó cũng rất hiệu quả mà hồi xưa bản thân mình rất thành công trong cái đó anh anh không chơi, chơi xịt sơn nó nhưng hồi xưa ở thủ đức này nó còn nhiều cây dừa lắm. cái thời năm 2008 nó có nhiều cây lắm chứ bây giờ cây nó bị đốm bớt rồi <coughs> đâm ra là hồi xưa là cứ cứ mỗi cây cao là có ờ, cái một cái bảng nho nhỏ đẹp dễ thương ghi số điện thoại và đơn giản là mua bán đất nhà đất không ghi số điện thoại gần như tất cả con hẻm đều có những cái bảng được treo như nó mà treo cao này treo thấp bị gỡ này treo cao treo thấp gì bây giờ cũng quá hết tối nay treo thì sáng mai có thằng này treo chồng lên <laughs> treo chồng lên nó còn tốt thì không nó đỡ đi nó mất ta lại treo nữa thì bây giờ cái hoạt động đó nó cũng bị thứ nhất là nó hơi phản cảm nó phản cảm tâm ra với những cái doanh nghiệp là người ta gần như không áp dụng doanh nghiệp không áp dụng điều đó bởi vì nó không tốt tức là bản chất của nó là nó nó gây nó mất đi những cái đẹp của văn văn hóa về về mặt hình ảnh ờ, còn các con phố nên về các doanh nghiệp là họ không triển khai cái kiểu mà thứ nhất là dán tùm đông hoặc là vẽ sơn lên tường hay nọ kia à. nếu bán dự án là cấm những cái chuyện đó đúng rồi bán cấm. cấm thứ nhất xịt sơn thứ hai là dựng ban ngay đầu dự án đang bắt bỏ lạc đó là không cho nếu mà bán thì đánh thì vậy thì với cái kinh nghiệm của anh em mình mình sẽ thực hiện hoạt động offline nào như nãy Tuấn nói là à, cắm bản ok tốt nhưng mà vấn đề cái là nó cũng sẽ uh, làm cho mình mất những cái khoảng thời gian đấy mình cứ ngồi đấy thay vì mình ấy, mình phải ngồi trực tiếp đấy. vậy có hoạt động nào khác không? Nếu hoạt động xã hội hoặc là sò đọc là sò giao lưu cà phê tạo mối quan hệ ờ, tạo mối quan hệ ờ. đi chơi golf <laughs> hoạt động mối quan hệ <laughs> rồi cho các chủ đầu tư ờ, mà lo đó thực ra thì trong trong trong trong cái cái cái cái hoạt động offline này cái hiệu quả cắm bản đó là hoạt ở ở quận 9 này nha và ở các dự án là hiệu quả nhất ừ. cái cái đó vẫn tồn tồn tại mãi luôn ừ. hiệu quả nhất tồn tại mãi nếu nói thẳng là mình có hoạt triển khai hay không thôi nhưng mà mình khẳng định là cái hoạt động đó nó rất hiệu quả bởi vì chính là hoạt động online của các anh em khác về đấy là tự nhiên ở đó họ cứ đơn thôi nó cứ đơn ví dụ như khách báo là về nhưng có thể họ sẽ đi vào để kiểm tra ờ, giờ thì họ ừ. sẽ đi gặp lại những người đó và hỏi còn là còn nếu như các hoạt động mà mang tính chất cá nhân á, thì có thể làm cái hình thức là làm cũng xịt sơn nhưng mà theo hình thức nó nó phải đẹp nó phải đẹp và mình chỉ được xịt trên những cái mà nó nó nó, nó cái tường nó nó xấu thôi chứ không làm làm bẩn tường người ta không được nhưng mà vấn đề sao là xịt nó phải tức là ví dụ tạo một cái cái, cái bảng bằng bk này xong đi khắc laser ấy, nỗ xong cầm để bảng này xịt phát xong đấy là những cái, cái tạo ra những cái chữ nó đẹp thì cái tính phản cảm nó cũng ít đi và mình chỉ xịt trên những chỗ mà mình mình nên xịt thôi chứ đừng xịt lung lung tung là nó nó gây ra sự phản cảm cảm quá mức nếu anh em cần cái đó thì công ty hỗ trợ cái đó chỉ hoạt động cá nhân thôi công ty nó không bao giờ chơi cho chơi như vậy nhưng mà nó sẽ gia tăng cái hoạt động bán hàng của anh em đấy thì đơn giản là đi xịt đấy. chứ còn ví dụ đi ngồi bảng thì sẽ rất hiệu quả nhưng mà nó nó bị cái là nó anh em có đủ kiên trì làm điều đó hay không tại vì cái đó muốn ngồi đó thì nó phải thế này nó phải là một cái dự án nó phải là dự án mà dự án tương mới thì càng tốt chứ ngồi lung tung lung tung thì ngồi nhiều khi buồn ngủ chết thà ngồi đi đi đăng tin bỏ đăng tin xuống căn bản thì ngồi thì vẫn đăng tin được ừ. nhưng mà không nó là kết hợp thêm thôi làm cái tên tên chỗ dạ, đó tại vì à, ví dụ người giống là ngồi thường ngồi dự án mà trong dự án thì tại lắm thì cũng phải có vài lô thoải mái zalo để nhận và khách hỏi ờ, năm này em có lô nào không phải nhận em có lô này lô này xong rồi bắt đầu mới nhận qua lô của mình thì bạn đấy hồi chụp